nghệ 386 xin ờ, chào toàn thể các bạn à, sau ông tôi thì chuyên kinh doanh các ờ, thiết bị định vị GPS mini có dây và không dây à, thì trong video của ngày hôm nay thì bên xong ờ, tôi sẽ lại tiếp tục giới thiệu đến cho các bạn là một dòng sản phẩm thiết bị định vị GPS mini có dây chuyên dụng dùng cho xe máy và ô tô các bạn nhé à, đây là cái mẫu A9s là cái phiên bản đời mới nhất của năm 2021 mà bên xong tôi vừa nhập về trong thời gian vừa qua đây là chiếc A9s đây với chiếc A9S này à, thì nó sẽ là một công cụ à, phục vụ rất là đắc lực cho anh em trong cái việc mà tìm lại được cái xe bị mất Đấy, khi mà mình mất trộm xe thì mình chỉ việc à, dở điện thoại ra và mình xem được cái vị trí hiện tại của xe mình nó đang nằm ở khu vực nào và mình có thể là mình báo công an và mình sẽ tìm lại được xe bị mất rất là nhanh các bạn nhé Đấy. đây là chiếc A9s đây Chiếc A9S này à, thì về cái công dụng của nó thì là nó chuyên là dùng để vào công tác định vị rồi Nên là nó chỉ có chức năng định vị và chức năng xem lại được cái lịch sử di chuyển của cái phương tiện của mình à, Khi mà gắn cái thiết bị định vị này lên thì di chuyển à, từ ngày hôm qua ngày hôm kia hay cách đấy một tháng thì nó cũng sẽ báo trên app phần mềm cho các bạn và toàn bộ cái phần quản lý chiếc A9s này cũng như là quản lý phương tiện của mình thì sẽ quản lý từ xa thông qua một cái app ứng dụng nó gọi là app an chip À, thì tí nữa thì tôi cũng sẽ ờ, hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng của nó này và cách ờ, quản lý thiết bị này ở trên cái app ăn chip nó như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái mục phía sau à, mình cũng nói qua với các bạn là hiện nay thì tình trạng trộm cắp xảy ra rất là nhiều ở đấy mình chỉ cần thoáng không để ý nhoằng cái là là nó lấy mất xe của mình thôi và chiếc xe máy bây giờ thì rẻ nhất là chiếc xe quay thì nó cũng đã hai mươi mấy triệu rồi những chiếc SH thì nó có thể là nó sẽ đắt tiền hơn nó có thể là hơn trăm triệu À, chính vì thế thì mình cũng nên sắm cho chiếc xe máy của mình ờ, một à, cái thiết bị định vị để khi mà bị mất thì mình sẽ tìm lại được ngay. Với những cái thiết bị định vị A9 này thì nó sẽ phục vụ cho các bạn rất là tốt trong cái việc mà tìm lại xe bị mất và cái giá thành của nó thì nó cũng không quá cao nó chỉ là khoảng 550.000 đến 6 700.000 thôi Đấy. như chiếc A9S này thì hiện tại thì bên công ty chúng tôi thì cũng đang bán một giá chung duy nhất trên toàn quốc đó là cái giá 550.000 đã bao gồm phí ship rồi Đấy. Một chiếc ờ, xe máy của mình ờ, mấy chục triệu mà mình ờ, bỏ thêm chỉ có hơn 500 nghìn để đảm bảo được cái độ an toàn thì khi mà mình tìm lại xe bị mất thì tôi nghĩ nó cũng là một cái phương án nó rất là hợp lý và nó xứng đáng rồi thì bây giờ tôi sẽ vào hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng của nó nhé cách sử dụng của chiếc A9S này thì nó cũng đơn giản thôi ở đây thì nó có cái rắc này đấy thì mình sẽ cắm cái đầu rắc vào nó như này các bạn nhé cắm đầu rắc như này À, còn ở đây nó sẽ có hai cái chân à, một chân à, đỏ và một chân đen chân đỏ thì mình sẽ đấu vào cực dương quá quy chân đen thì mình sẽ đấu vào cực âm quá quy Đấy, cũng có rất nhiều các anh em đã điện về cho mình muốn mua cái thiết bị định vị A9S này về để mình lắp lên trên xe máy nhưng mà anh em rất là lăn tăn là không biết cách vận hành nó ra làm sao cách lắp đặt ra làm sao mà cứ phải ra tiệm Ờ, để nhờ người ta lắp thì nó cũng rất là mất công mất việc thì trong video này thì tôi cũng nói luôn cho anh em là đơn giản cực kỳ là đơn giản đấy mình chỉ việc đấu hai cái đầu dây vào ắc quy thôi đấy anh em cứ làm nào mà em anh em để được cái này lên trên xe và đấu được hai cái đầu dây này vào ắc quy thế là xong là cấp điện cho nó là xong rồi mình xong cái bước một là phần đấu à, đến bước thứ hai thì mình à, cần phải gắn cho cái thiết bị này một cái sim 3G 3G của tất cả các nhà mạng Viettel Vina hoặc là Mobi đều được hết các bạn nhé à, định vị này thì nó chỉ định vị được khi mà nó có sóng 3G thôi ở đây nó có cái nắp này đấy là mình sẽ cạy nó ra để mình gắn sim cái nắp này nó rất là chắc nên là cái ờ, việc chống nước của nó rất là đảm bảo anh em nhé nên là khi gắn cái ờ, định vị này lên trên xe thì mình có thể là mình rửa xe vô tư luôn không bao giờ lo nước vào cả đấy. ở đây thì tôi cũng có một cái sim 3G ờ, sim 3G thì mình sẽ lấy cái phần nano sim này nhá đấy nano sim thì mình à, sẽ gắn nó vào đây đây nó có khay gắn sim này đấy rồi ok đấy. ở đây thì tôi à, làm mẫu cho anh em thôi nên là tôi chưa đấu hai cái đầu dây vào quy nên là chưa cấp điện được cho cái thiết bị này Đấy, thì ở đây mình chỉ việc đấu hai đầu dây vào mình cấp điện lên là đèn nó sẽ sáng thôi đèn nó sẽ sáng và nó sẽ kích hoạt cái cái sim 3G này để nó cập nhật cái vị trí Đấy. rồi xong bước 2 mình gắn sim này bước thứ ba là mình à, sẽ phải tải một app phần mềm ứng dụng về nhá tải app phần mềm về à, cái phần mềm à, thì à, nó có tên là an chip này phần mềm an chip các bạn thấy ở trên màn hình đây an chip ios đây Ờ, thì bạn nào dùng ờ, Android thì vào ờ, set Play, bạn nào dùng iPhone thì vào App Store đánh chữ an chip iOS vào thì nó sẽ hiện cái phần mềm này lên và mình sẽ ấn tải về. thì phần đăng nhập thì ở trên cái mỗi một cái thiết bị định vị thì nó sẽ có một cái phần mã số đăng nhập này in luôn ở trên cái tem này các bạn nhé luôn trên tem này thì ở đây thì tôi đã tải cái phần ăn chip iOS này về rồi và đây là cái phần đầu tiên là phần đăng nhập này thì mình sẽ đánh cái mã số này vào này Đấy, và thứ hai là cái phần mật khẩu này và sau đấy là mình sẽ ấn đăng nhập này đấy, đăng nhập thì nó sẽ cập nhật ờ, cái vị trí cho các bạn nhé đây đăng nhập thành công này đấy. đây hiện tại các bạn có thể thấy này ở đây ờ, nó báo vị trí là ở đường cổ linh thạch bàn nhá đấy là thiết bị hiện, hiện tại nó đang ở đấy này đấy, phòng ờ, chữa bệnh y học dân tộc đấy nó định vị chuẩn xác trăm trăm luôn riêng với cái thiết bị định vị có dây này loại định vị à, không dây thì à, nó còn lo hết pin nhưng mà riêng cái định vị có dây này thì mình sẽ đấu trực tiếp ác quy mà mình không mà mình lo nó hết pin cả Đấy, ngoài cái tính năng định vị thì mình cũng có thể thay đổi được cái phần à, bản đồ đấy cho mình dễ xem và cũng đây này bản đồ vệ tinh này đấy, thì ở đây nó có Google Maps Baidu đấy. về cách sử dụng của nó thì nó đơn giản đấy, nó đơn giản thôi nó không có gì là quá phức tạp cả ở đây nó cũng có phần đổi mật khẩu này và phần đăng xuất thì khi nào các bạn mà không muốn ờ, sử dụng nữa thì các bạn có thể là ấn năng suất nó ra nhé Đấy, ấn năng suất nó ra với chiếc ờ, định vị A9s này à, thì nó đang là một cái thiết bị định vị như tôi nói lúc trước à, nó là công cụ rất là đắc lực nên là các bạn cũng nên cân nhắc với một cái xe của mình mua mấy chục triệu thì mình cũng nên lắp thêm một cái thiết bị định vị nó chỉ có khoảng 550.000 thôi để mình bảo vệ được cho chiếc xe mình các bạn nhé để mà thông tin chi tiết thì các bạn à, cứ liên hệ theo cái số hotline đang ở trên màn hình 0918 à, 32444 à, kết bạn Zalo thì các bạn thắc mắc gì về cái sản phẩm thiết bị định vị A9 này thì các bạn cứ liên hệ cho tôi tôi sẽ hướng dẫn và giải đáp cho các bạn 24 trên 24 À, đồng thời thì bên shop tôi cũng kinh doanh rất là nhiều các dòng sản phẩm thiết bị định vị có dây cũng như là không dây. Ngoài ra thì cũng có là camera ngụy trang, siêu nhỏ, cục áo, rất là nhiều các dòng sản phẩm camera nguy trang khác nên là các bạn cứ cần cái dòng gì về công nghệ các bạn cứ liên hệ cho cho tôi theo Zalo theo số 09183244 các bạn nhé rồi cảm ơn các bạn đã xem clip à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một clip tiếp theo và đừng quên ấn like ấn share và ấn vào nút chuông đăng ký để cập nhật những à, video sớm nhất của bên xong tôi về các à, thiết bị đồ chơi công nghệ các bạn nhé à, xin chào